con nick tên là phạm thu trà hỏi là kính bạch thầy mong thầy hoan hỉ chỉ dạy cho con giờ con phải làm gì để chuyển hóa được chồng con ạ à? chồng con chơi bời cờ bạc mỗi lần thua vay tiền của họ đánh tiếp xong đều thua hết sau đó anh về nhà bắt con phải đi vay tiền trả nợ cho anh con không làm theo những điều chồng con yêu cầu thì anh chửi và đánh đập con con đã khuyên chồng rất nhiều lần mà anh ấy vẫn không thay đổi Thưa Thầy, con đã tạo ác nghiệp gì mà con phải gánh chịu quả báo này ạ? À? Con xin tri ân Thầy. Bạn này muốn hỏi Thầy là tạo ác nghiệp gì mà phải có cái ông chồng như thế này? Thấy không? Thì chắc chắn Thầy nói là mắc nợ cái ông chồng này rồi. Nghe không? Chắc chắn rồi đấy, lấy phải ông chồng, đấy là ông chồng này là của nợ của mình rồi đấy, mắc nợ. Nha. Kiếp trước mình cũng gây ác với người ta, cho nên kinh thơ này chúng để mà có một người chồng, một người vợ xứng hợp nó cũng phải là phước báu đấy, không phải dễ gì đâu thưa đại chúng. Chúng ta thì cứ tự kiềm kiếp này mà xem, mình cũng đanh đá chẳng kém ai, chua ngoa cũng không chịu nhường ai. Và thế thì làm sao mà chúng ta sẽ đòi có những cái điều tốt đẹp. Nên cho nên hạnh phúc của chúng ta là biểu hiện nghiệp hay phước của chúng ta đấy tội phước của chúng ta đấy. Thì Phật mới dạy là đời này xem mình thọ hưởng như thế nào thì biết được cái nhân đời trước mình đã gieo. Nghe Nếu ta lấy phải ông chồng mà suốt ngày đánh đập hành hạ rồi bắt mình phải đi giả tiền trả nợ đậy cho ông ấy vào thì chúng ta biết là ta mắc nợ ông ấy rồi. Nghe không? Mắc nợ ông ấy rồi. Rõ ràng, bạn hỏi là kiếp trước bạn làm gì thì nói chắc chắn kiếp trước là mắc nợ ông ấy. Vào, cũng hành hạ Thầy đây chỉ nói là chắc chắn là như thế, mình mắc nợ cái ông này rồi. À, mắc nợ thì thôi gắng trả nợ nhé. Và cũng có nhiều đôi ấy, khi mà trả nợ xong thì họ chuyển hóa, khi cái nghiệp là hết ấy. Trong kinh Đức Phật cũng có câu chuyện đấy. Bà mặt lời phu nhân đấy, bà có bốn cái người hầu mà khi mà đến bạch Phật thì Phật mới nói bốn người hầu này trong kiếp trước chính là thầy của bà đấy. Thầy của bà ăn không cái sự cúng dường của bà, không tu tập gì cả. Cho kiếp này tái sinh làm người hầu cho bà. Nhưng mà chưa hết nợ với bà đâu. Thế thì bà khi mà nghe thấy Phật nói là bốn cái ông người hầu này chuyên khanh kiệu cho bà là thầy của bà kiếp trước. Bà hay cúng dường, mà mấy thầy này chỉ ăn chơi thì không chịu tu. Thế thì bà sợ quá, bà ra bảo thôi thôi, cho cấp tiền cho bốn vị để cho vị thả cho bốn vị về. Thế nhưng bốn vị không không, khăng khăng là không phải cứ ở đây để hầu lệnh bà chứ không không đi đâu cả thế thì mặt lợi phu nhân vào bạch phật phật bảo là đúng rồi vì bốn vị này chưa trả hết nợ có đuổi nó không về đâu đấy chúng ta thấy cho nên là chưa hết nợ là chưa tha nhau đâu nha. vợ chồng cũng thế mà chưa hết nợ với nhau ấy, thì cũng chưa tha nhau đâu nghe không? còn hành nhau đấy ừ. có rất nhiều cặp đánh đập nhau suốt ngày tưởng là vứt nhau đi được rồi đấy thế nhưng mà rồi cuối cùng quanh đi còn lại vẫn cứ thấy ở với nhau đấy thưa đại chúng là vì cái nợ nó chưa hết mà cái nghiệp nó trói cái nghiệp nó trói thì chặt lắm thưa đại chúng cứ đi ra khỏi cửa nhà tự nhiên lại thấy bâng khuâng lại thấy nhớ không đi được lại phải quay về để mà trả nợ với nhau đấy thế thì ở đây thầy nói là cái này là biết chắc là là mình có mắc nợ ông ấy rồi nhé chứ không phải là vô duyên vô cớ mà bị như thế đâu mắc nợ đấy thì an nhẫn để trả nợ chịu khó tu tập thì nó nhanh trả nợ nhanh hết nghe không